Hai đại khuyết điểm của đời người, muốn thành công nhất định phải buông bỏ. Đứng từ một góc độ nào đó mà nói, Tăng Quốc Phiên khi còn trẻ đã từng phạm phải hai đại khuyết điểm này. Nhưng từ sau khi phạm phải sai lầm, ông đã soi xét lại chính bản thân mình mà cải chính lại để cuối cùng thành tựu nên nhân cách của một hiền nhân. Ông nói rằng, đây là hai báu vật mà ông đúc kết lại từ chính kinh nghiệm của bản thân. Đây chính là hai quan điểm nhận định của Tăng Quốc Phiên, nhân vật nổi tiếng trong lịch sử cũng là điều mà chúng ta bình thường hay mắc phải, kiêu ngạo và đa ngôn. một Kiêu ngạo chính là con đường dẫn tới bại vong. Con người một khi có tính kiêu ngạo thì sẽ dẫn tới xem thường người khác, trong tất cả các phương diện đều coi thường cảnh giác, làm loạn, vì thế thất bại cũng là điều tất yếu. Kiêu ngạo cũng chính là con đường tự tìm đến thất bại do chính mình mở lối. Vậy nên cổ nhân có câu nói rằng, kiêu binh thất bại. Đại văn hào vĩ đại nhất lịch sử nước Anh Shakespeare cũng từng nói, một người kiêu ngạo thường có kết quả sau cùng là chết chính trong sự kiêu ngạo của mình. Một người kiêu ngạo thường sẽ khó có thể nhẫn nại với người khác, người này cũng bởi vậy mà sẽ không thể có được mối quan hệ tốt với xã hội. Vương Dương Minh Nhà tư tưởng xuất sắc thời Minh cũng từng nói, cố vi tử nhi ngạo, tất bất năng hiếu. vi đệ nhi ngạo, tất bất năng đệ. Ý rằng, một người kiêu ngạo, tự phụ sẽ chẳng thể có được mối quan hệ tốt đẹp nào trong xã hội, thậm chí những người này ngay cả trong mối quan hệ gia đình, cha mẹ, anh em cũng không thể hòa ái. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, thất bại của quan vũ thầy đều do tính kiêu ngạo của mình mà gây ra. Quan vũ là một mạnh tướng thiện chiến, có dũng có mưu, một mình đơn thủ độc đấu chém chết Hoa Hùng, qua năm ải chém sáu tướng, có thể thấy Quan Vũ là người dũng mãnh phi thường. Nhưng Quan Vũ cũng chỉ vì cái tính tự cao tự đại của mình mà dẫn tới chết không toàn thây. Quan Vũ sau khi có được một chút thành công thì kiêu ngạo đắc ý, khi nghe tin phía Đông Ngô Phong Lục Tốn làm tướng thay cho Lã Mông, liền nói, Lục Tốn chỉ như đứa trẻ, không đáng để kinh động. Ngược lại, Lục Tốn thân vốn là người đa mưu túc trí, khi lên làm tướng lại viết thư, dâng lễ lấy lòng quan vũ. Quan vũ đắc ý ngạo mạn, đối với lời can gián của người khác thì coi kinh, không nghe vào tai, chỉ cho rằng những gì mình nhận định mới là đúng, còn người khác chỉ là đồ vô dụng cuối cùng nhận quả đáng bị quân ngô bao vây và sát hại. 2. Đang ngôn, nói nhiều là khởi nguồn của mọi rắc rối. Tăng Quốc Phiên đối với vấn đề giới đa ngôn, kiêng kỵ nói nhiều, là do liên quan đến một chuyện khi ông mới vào viện Hàn Lâm, khi ấy tâm trạng còn đang đắc ý. Trong một lần nhân dịp vào sinh nhật của phụ thân, bạn thân của ông là Trịnh Tiểu San đến chúc thọ. Do cao hứng nên Tăng Quốc Phiên khi đó đã có những lời lẽ không phải đạo khiến cho Trịnh Tiểu San phản cảm phẩy áo ra về. Từ sau lần đó, Tăng Quốc Phiên vô cùng hối hận. Ông đã viết trong nhật ký của mình, soi xét bản thân đã phạm phải ba đại sai lầm. Một là bình thường luôn cho mình là đúng, hai là lời nói không có chừng mực, nghĩ gì nói đấy, ba là rõ ràng biết mình nói sai rồi vẫn còn tranh đấu hơn thua với người khác, thậm chí có lúc còn rất phi lý. Tổng kết ba điều này lại, Tăng Quốc Phiên nói, bản thân là một nho giáo tri thức mà ngay cả đạo lý ác ngôn bất xuất ư khẩu, vẫn ngôn bất phản ư thân, lời ác độc không nói ra thì lời vẫn uất không quay trở lại mình, mà cũng không hiểu rõ. Mỗi việc ăn nói này còn không sửa cho tốt thì nói gì đến làm việc đại sự. Tăng Quốc Phiên cả một đời thực hành nghiêm ngặt việc giới đa ngôn. Ông không chỉ thường tự phê bình bản thân, mà mỗi ngày còn tự kiểm điểm xem trong ngày có nói lời nào thất lễ hay không. Ông không những xem đây là giới đa ngôn của bản thân, mà còn đem nó thành một quy tắc vô cùng quan trọng trong giáo huấn của dòng tộc. Đặc biệt đối với hai người con và mấy người em của mình, ông luôn nhấn mạnh vấn đề này. Tăng Quốc Phiên cho rằng, nếu như dùng lời nói sắc bén của mình mà áp chế người khác, cho dù có thắng thì người ta cũng không phục. Làm người đối nhân xử thế cần nên khiêm tốn, tranh chấp thị phi không có gì đáng cả, nó chỉ đem lại những kết quả xấu mà thôi. Một người mà phàn nàn quá nhiều, kết quả sẽ dẫn tới sự căm vận. Sống ở đời thì không thể oán trời vô cớ, trời sẽ trách phạt, giận người không có lý do, người sẽ không phục, sống phiền muộn hại người hại mình. Bản chất của việc giới đa ngôn chính là khi đối diện với người hoặc sự việc thì cần phải đạt được cảnh giới tự khống chế được bản thân mình, tránh rước phiền phức từ miệng mình mà ra. Đây cũng là cảnh giới của một người có trí tuệ hơn người. Người xưa với trí huệ và kinh nghiệm đối nhân xử thế đã đúc rút 10 đặc điểm của một người có giáo dưỡng. 1. Thủ thời Bất luận là hội họp, hẹn hò thì người có giáo dưỡng không khi nào đến muộn. Họ hiểu rằng cho dù là vô ý đến muộn thì đều là biểu hiện của việc thiếu tôn trọng mọi người. 2. Nói chuyện Người có giáo dưỡng là người biết chú ý ngữ khí, không tùy tiện cắt lời người khác, luôn nghe đối phương nói xong trước rồi mới đưa ra ý kiến phản bác hoặc bổ sung ý kiến của mình sau. 3. Thái độ hòa ái Trong khi nói chuyện với người khác, luôn nhìn vào mắt đối phương, duy trì thái độ chú ý lắng nghe, không lơ đãng đi nơi khác như giờ sách, xem đồ, nghịch điện thoại. Tất cả đều tập trung vào cuộc nói chuyện. 4. Ngữ khí thích hợp Không nói to, nói lớn, tiếp xúc với người khác phải có tâm bình khí hòa, lấy lý phục người. Làm được như vậy sẽ luôn nhận được kết quả thỏa mãn. Ăn to nói lớn đôi khi không những chẳng thể đạt được mục đích tốt đẹp mà còn ảnh hưởng tới người xung quanh, khiến cho mọi người thêm khó chịu. 5. Chú ý kỹ xảo giao tiếp tôn trọng quan điểm và cách nhìn của người khác, cho dù bản thân không hoàn toàn tán đồng hay đồng thuận thì cũng không nên chỉ trích trước mặt họ. Dùng kiến thức, trí tuệ mà phân tích cho đối phương hiểu ra đạo lý. 6. Không tự kiêu Khi nói chuyện với người khác thì không nên cường điệu ưu điểm bản thân, cũng không nên thể hiện chỗ ưu việt của mình để rồi xem nhẹ người khác. 7. Thủ tín Cho dù gặp bất kỳ khó khăn gì thì cũng không được nuốt lời, lời đã nói ra thì phải tận lực đi làm để hoàn thành tốt nhất lời nói của mình. 8. Quan tâm tới người khác Đối với phụ nữ, trẻ em và người già thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải thể hiện sự quan tâm tới họ một cách chu đáo nhất. 9. Độ lượng Những người có giáo dưỡng, họ trong đối nhân xử thế thì không vì một chút chuyện nhỏ mà gây bất đồng ý kiến với mọi người. Hơn nữa, cần rộng lượng đối đãi với mọi người. 10 giàu nhưng đồng cảm. Khi gặp người khác khó khăn, tận lực đồng cảm giúp đỡ. Đây mới thể hiện một tấm lòng thực sự bao dung rộng lớn. Làm chủ được cảm xúc là cảnh giới tu dưỡng tốt đẹp của một người. Một người không nên làm nô lệ cho cảm xúc của mình, không nên bắt mọi hành động đều chịu sự chi phối của cảm xúc, mà ngược lại ta hãy làm chủ cảm xúc của mình. Ổn định được cảm xúc là cảnh giới tu dưỡng tốt nhất của một người. Người làm chủ được cảm xúc của mình thường có thái độ sống tích cực hơn. Đối với họ, cuộc sống chính là tận hưởng mỗi từng giây phút của hiện tại. Dưới đây là ba câu chuyện minh họa giúp bạn hiểu hơn về tầm quan trọng của làm chủ cảm xúc. Câu chuyện thứ nhất Tối hôm qua, em họ gọi điện nói với tôi rằng, dì tôi bị ốm phải nhập viện. Khi hay tin này, tôi cũng không chút ngạc nhiên. Mấy năm trước, dì tôi đã phải trải qua một cuộc đại phẫu vì lý do sức khỏe. Khi xuất viện, bác sĩ đã dặn đi dặn lại gì ấy rằng phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ, nếu không bệnh sẽ có khả năng tái phát. Tuy gì luôn miệng nhận lời, nhưng vừa về đến nhà lại lập tức bật chế độ thịnh nộ lên. Em họ tôi ứng tuyển thất bại ở mấy công ty lớn, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi mới tìm việc sau. Dì tôi biết được, lập tức mắng mỏ con trai không có trí tiến thủ. Dượng phơi quần áo trên sân thượng, khi đi xuống quên nhặt mấy cái móc áo bị đánh rơi lên, Dì tôi thấy vậy, mắng dượng không có mắt. Đôi lúc, dì có việc ra ngoài về muộn, thấy cơm nước không có ai lo, dì ấy cũng có thể nổi nóng với người nhà cả ngày. Điều đáng sợ của sự nóng giận là nó khiến chúng ta rơi vào vũng lầy của những cảm xúc tiêu cực, khiến chúng ta dễ nổi nóng với mọi người và mọi thứ xung quanh, ác khẩu làm tổn thương nhau. Ngay cả em họ cũng nhiều lần than thở với tôi. Mỗi lần nghe mẹ quát mắng, lỗ tai em như mọc tổ kén vậy, đầu nhức không chịu được. Tâm trạng tồi tệ giống như những đốm lửa lan tỏa trên đồng cỏ mênh mông, cuối cùng trở thành nhân tố quan trọng khiến bệnh cũ của dì tôi tái phát. Thật đúng khi có người nói, cảm xúc ổn định cảnh giới tu dưỡng tốt nhất của một người. Câu chuyện thứ hai Ngày trước, trên trang tạp chí tôi có đọc được một câu chuyện như vậy. Có hai vợ chồng giáo sư ở vào độ tuổi thất thập cổ lai hy sống ở khu dân cư. Mỗi sáng, kèm theo tiếng chim hót trên cành, những người dậy sớm luôn có thể nghe thấy tiếng đọc sách trước cửa sổ của hai vợ chồng già. Mỗi khi nhìn thấy vợ chồng giáo sư, gương mặt của hai người họ đều ngập tràn niềm vui, dáng đi nhanh nhẹ như thể cái vô tình của năm tháng chưa bao giờ khiến họ mất đi niềm tin yêu đối với mọi thứ xung quanh. Những người hàng xóm cho biết, họ đã sống cùng khu cộng đồng với vợ chồng giáo sư hơn 10 năm và họ chưa bao giờ nghe thấy hai người cãi vã hay buông lời khó chịu với nhau. Sau khi nghỉ hưu, Hai vợ chồng già ở nhà chăm sóc hoa cỏ và nấu những món thanh đạm bình dị. Cuộc sống giản dị và thoải mái khiến đôi vợ chồng già đang sống hạnh phúc từng ngày này ra ý tưởng học tiếng Nhật. Những lúc rảnh rỗi, cả hai cùng nhau tìm hiểu những từ mới, những câu cú mà họ chưa hiểu, thỉnh thoảng lại kiểm tra bài tập của nhau, thật là càng học càng say mê. Dù cả hai đã bạc tóc nhưng khi ở cùng với họ, bạn vẫn có thể cảm nhận được tinh thần phấn chấn càng sống càng trẻ trung của đôi vợ chồng già này. Người có thể kiểm soát được tính khí của mình thường có thái độ sống tích cực hơn và không nổi nóng với người khác. Đối với họ, cuộc sống chính là tận hưởng từng phút từng giây của hiện tại. Câu chuyện thứ ba Tôi có một cô bạn khiến tôi rất ngưỡng mộ, dù có đụng phải chuyện tồi tệ thế nào, cũng rất ít khi thấy cô ấy nổi nóng. Có đoạn thời gian, Công ty cô bạn tôi sa thải nhân viên, và cô ấy trở thành một trong những nhân viên bị sa thải. Đột nhiên bị mất miếng cơm, nếu đổi lại là ai, trong lòng đều sẽ cảm thấy một sự mất mát và đau khổ nhất định. Mà chuyện chưa dừng lại ở đó, oái oăm hơn là chồng cô lúc đi đường đã không chú ý mà vượt đèn đỏ, đâm phải người đi đường, các việc sau đó đều chờ cô xử lý. Đang tuổi trung niên đột nhiên lại bị mất việc, chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ khiến người ta bực mình lắm rồi. Lúc này người nhà lại gây họa nữa, cô ấy cũng chán nản lắm. Nhưng cô biết sau khi chồng mình đụng phải người ta, việc mà mình cần làm trước tiên là chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và cục cảnh sát giao thông. Chỉ trong thời gian mấy hôm ngắn ngủi, cô ấy đã xử lý thỏa đáng việc chịu trách nhiệm, chi phí bồi thường và kết nối với gia đình người bị thương. Một tháng sau, cô đã tìm được một công việc mới. Từ đầu đến cuối, cô ấy chưa nổi nóng với chồng lần nào. Tôi từng bảo với cô ấy rằng, nếu đổi lại là tớ gặp phải chuyện này, thế nào cũng phải mắng cho ông chồng một trận trước đã. Cô bạn tôi lắc lắc đầu, nói với tôi rằng, chuyện đã xảy ra rồi thì trách móc nóng giận có ích gì. Mọi người đều mất bình tĩnh, chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Đúng vậy, tức giận không giúp chúng ta giải quyết vấn đề, nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Thay vì bị những cảm xúc xấu tệ trói buộc, chi bằng ta nên bình tĩnh và nghĩ cách giải quyết vấn đề. Có người nói, nếu một người ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, việc bạn cần quan tâm là làm sao kiểm soát tốt cảm xúc của mình, chứ không phải là người ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Cảm xúc ổn định giống như một pháp bảo giúp ta vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Cảm ngộ Tôi từng nghe câu như vậy, một người không nên làm nô lệ cho cảm xúc của mình, không nên bắt mọi hành động đều chịu sự chi phối của cảm xúc, mà ngược lại ta hãy làm chủ cảm xúc của mình. Sóng to gió lớn, đồi núi và đất bằng, thăng lên và trầm xuống, đây đều là các bước mà mỗi chúng ta phải trải qua trên con đường trưởng thành. Đường đời luôn đầy những điều không vừa ý, mọi việc thường không diễn ra như mong muốn của mỗi chúng ta. Tình cảm bị ảnh hưởng, sức khỏe có vấn đề, sự nghiệp gặp trở ngại, các loại khó khăn đều có thể ập đến với chúng ta ngay cùng một lúc cuộc đời là thế, nên chúng ta cần phải rèn luyện bản thân để đương đầu với bất kỳ tình huống nào bằng lòng dũng cảm. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng chắc chắn có thể thay đổi được chính mình. Nếu một việc không thể thay đổi được thì không có sự chọn lựa nào khác ngoài chấp nhận nó. Hãy giữ một thái độ nhẫn nhịn vui vẻ xem như đó là một chuyện tất nhiên. Chấp nhận những điều không vừa ý không tọa nguyện, vì ta đã thấu tỏ bản chất của cuộc đời này. Mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra có lợi cho chúng ta. Chính sự hiểu biết này đem lại bình yên trong tâm hồn. Điều này không có nghĩa là cúi đầu trước nghịch cảnh. Cho dù bao lâu, nếu còn có cơ hội để thay đổi tình huống trở thành có lợi, chúng ta đều hãy cố gắng. Và nếu như tình huống không thể nào khác hơn, thì cũng không nên bận tâm về nó nữa. Thông qua video này, Tâm Linh Cuộc Sống hy vọng bạn sẽ rút ra cho mình những bài học quý giá, để mỗi ngày trôi qua là một ngày vui và hạnh phúc cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với bạn và gia đình. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất